À, xin chào anh em nhé à, cái video ngày hôm nay tôi muốn à, chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ chơi bầu cua mà anh em chơi bầu cua thì anh em à, vào sân chơi anh em à, chơi cái bộ bầu cua này thì nó là cái bộ không tang nhất là không tang thứ hai nữa là anh em đi chơi cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em cũng khá là cao thì cái bộ đồ chơi bầu cua bịp ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bầu cua cảm ứng không tang vì sao mà gọi là bầu cua cảm ứng ở không gian như anh em cũng đã biết rồi anh em về sân chơi thì tất nhiên là anh em có những cái đồ chơi hay là có bộ hột để anh em đi lắc anh em đi chơi bầu cua cái bộ đồ chơi này nó phải không gian thì cái ờ, bộ đồ chơi này nó như thế nào ngay sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi đó test cho anh em cái bộ đồ chơi này cái bộ đồ chơi bầu cua cảm ứng này nó hiệu quả như thế nào Đấy. đây chính là cái cách chơi bầu cua Đấy, cái cách chơi bầu cua hiệu quả nhất và mới nhất hiện nay cho anh em nhé đấy thì anh em này đây tôi uh, đã mượn một người khách một bộ uh, bầu cua không tang thì cái bộ bầu cua không tang này nó chính là cái cảm ứng bầu cua thì cái cảm ứng này tôi đã cho vào trong cái mặt bầu này tôi đã làm sẵn ở trong cái mặt bầu nhé làm sẵn ở trong cái mặt bầu thì khi nào anh em lắc bầu nó ngửa lên thì máy nó sẽ rung cho anh em nhá máy nó sẽ rung cho anh em Đấy, thì cái cảm ứng cái, cái bô cua cảm ứng này nó như nào thì bộ cua cảm ứng này anh em nào đã mua rồi anh em biết nó rất là nhỏ Đấy, hầu như là không tan thì cái bộ đồ chơi này cái miếng dán cảm ứng của nó cực kỳ nhỏ nhá anh em đi chơi thì anh em có thể là dán vào hột của người ta cũng được hoặc là anh em làm vào trong hột cũng được anh em đi chơi nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em còn à, anh em nào ở trên video này tôi vẫn không nói được video này tôi cũng không à, nói được hết cái cách chơi của nó anh muốn anh em muốn à, tìm hiểu sâu hơn thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là kết bạn zalo tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, một vài một vài ván để anh em thấy được cái hiệu quả của nó thì uh, theo như tôi cảm nhận cái bộ đồ chơi này thì nó khá là hiệu quả cho anh em đây tôi vào test cho anh em thì video này tôi cũng ờ, làm nhanh nói nhanh để cho anh em ờ, hiểu thêm thôi còn anh em nào muốn được tư vấn thêm thì anh em cứ liên hệ nhé bây giờ tôi test cho anh em này cái này không có bầu này không có bầu anh em nhé không có bầu đánh bầu cua anh em được tả mà được tặng thì anh những ai đánh bầu thì anh em vơ tất bầu anh em có thể đánh sang mặt khác thua thì anh em cũng không mất gì cả đấy mà thắng thì anh em được ăn thôi nhá đấy, dở cho anh em này đó đúng không không có bầu đấy thì những ai đánh bầu thì là anh em có thể anh em có thể uh, nhặt bầu anh em tản bầu bầu sang cá chẳng hạn bầu sang tôm chẳng hạn hay bầu sang hiêu cũng được đấy thì là anh em anh em không phải bỏ tiền ra mà anh em vẫn có cửa thắng nhé đó tiếp tục cho anh em chén nữa có bầu này anh em này Đấy, có bầu nhá chén này có bầu mở cho anh em này chuẩn đến 8 90 phần trăm cho anh em đó một bầu tiếp tục vẫn có bầu này đó vẫn có bầu chén này không có bầu này. không có bầu ai đánh bầu tạ anh em tạ hết sang mặt khác nhé đó tôm đấy chén này mà anh em mà tả từ ờ, bầu qua tôm thì anh em ăn to luôn ăn đậm luôn nhé đấy, đây chính là cái bộ ờ, đồ chơi cảm ứng báo dung bầu cua không tang đấy đây là cái cách chơi bầu cua mà mới nhất hiện nay thì anh em nào muốn tìm hiểu thêm muốn được tư vấn thêm về cái đồ chơi bầu cua cảm ứng không tang này thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em có thể ép zalo anh em gọi điện qua zalo cho tôi chào anh em